Ở đây thì có sẽ có rất nhiều mạng nhé Các bạn sẽ tiến hành chọn mạng Tron TDC20 cho mình nhá. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng là địa chỉ ví của bạn trên sàn Binance này. Các bạn nhấn biểu tượng bên phải để tiến hành sao chép địa chỉ ví TX này ha. Ok thì đó là cách lấy địa chỉ ví TX trên sàn Binance ha. Thì trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta lấy địa chỉ ví TX của chúng ta trên ví Chocolate hoặc sàn Outlook vân vân và mời mình nha. Hãy cùng đón chờ xem ha.